với đội ngũ của mình họ muốn về với team của mình bởi vì đi theo bạn ấy đi theo chị là mình sẽ có cơ hội thành thành công vì chị đã dẫn dắt được rất nhiều người thành công rồi vậy đó chính là những cái mong muốn những cái lý do mà chúng ta cần cần xây dựng vậy thì bên cạnh cái việc mà chúng ta mong muốn thì sao ạ vậy thì chúng ta mong muốn xây dựng đó chính là cái mục đích của mình đó là mình tăng trưởng và phát triển cho hệ thống của mình và bạn làm tốt công việc nên mình mình làm tốt cho nên mình muốn chia sẻ với nhiều người để họ cũng có cơ hội được được thành công như mình và đó cũng chính là một cái lý do nữa đó là mình muốn phát triển sự nghiệp bảo hiểm nhân thọ và mình bắt đầu bằng một công việc và tuyển dụng để cho những ứng viên tiềm năng để bắt đầu xây dựng cho họ vậy thì khi chúng ta biết được những cái điều này thì sao ạ thì chúng ta mong muốn xây dựng và tuyển dụng nếu như chúng ta không biết được mình mong muốn xây dựng để tuyển dụng làm mong muốn tuyển dụng làm gì thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào một cái ngõ cụt và lúc này chúng ta lại quay lại bán cá nhân và chúng ta sẽ lại trở thành tư vấn tư vấn viên như vậy khi chúng ta biết được là mong muốn của mình thì mình sẽ sẽ thực hiện và thực hiện một cách tốt tốt nhất đúng không ạ rồi vậy thì rõ ràng lúc này chúng ta thấy rằng là trên vai trò một nhà quản lý trên vai trò một nhà quản lý thì chúng ta không chỉ lo cho chính bản thân mình khi nhìn vào bức hình này thì rất là nhiều các anh chị thấy sao ạ ủa liệu mình có làm được hay không bởi vì trên vai trò một quản lý chúng ta không chỉ có lo cho chính bản thân mình nữa mà chúng ta phải hỗ trợ và đồng hành dìu dắt những người mà đi sau mình những đại lý đi sau mình vậy thì các anh chị đấy là để có thể trở thành một quản lý giỏi một quản lý tốt thì ngoài cái việc là chúng ta phải lo cho hệ thống của mình một cách tốt thì sao cái việc chúng ta xác định rõ rằng chúng ta sẽ phải giúp nhiều người hơn đôi vai của chúng ta sẽ nặng chịu bởi vì chúng ta không còn lo cho một mình mình mà chúng ta phải lo cho cả một hệ thống vậy thì chúng ta sẽ phải làm việc đó như thế nào đúng không các anh chị chúng ta đã làm tốt hay chưa chúng ta đã làm tốt hay chưa đó vậy thì đầu tiên chúng ta phải thấy rằng là để có thể chia sẻ được thông điệp đến với những người cùng đam mê với mình thì chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ với họ là những cái lý do những cái lý do mà tại sao mình lại gắn bó với bảo hiểm nhân thọ tại sao rất nhiều người thành công với bảo hiểm nhân thọ thật ra thì có rất là nhiều lý do các anh chị nếu mà lý do lựa chọn nghề thì rất là nhiều đâu đó là đâu đó mười mấy lý do luôn nhưng ngày hôm nay Lĩnh sẽ chia sẻ với các anh chị 6 lý do 6 lý do để nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ sẽ là cái ngành nghề hot nhất và đó cũng chính là cái lý do mà chúng ta có thể đưa ứng viên đến với mình một cách gần hơn để chúng ta có cơ hội tuyển dụng một cách tốt hơn đầu tiên nói đến bảo hiểm nhân thọ là một nghề có thu nhập cao thật ra thì nghề có thu nhập cao là lĩnh chia sẻ để các anh chị dễ hình dung thôi chứ còn đối với lĩnh nhá lĩnh thường nói rằng là thu nhập đẳng cấp nhưng mà nói thu nhập đẳng cấp thì nhiều các anh chị là nó văn vẻ quá nhưng thực sự dùng chính xác lĩnh sẽ dùng từ thu nhập đẳng cấp bởi vì cao hay thấp á, là còn phụ thuộc năng lực của từng người nhưng đẳng cấp chính là thể hiện được cái đẳng cấp của cái người đó bởi vì không phải ai đến với bảo hiểm nhân thọ cũng có thu nhập cao có rất là nhiều đến người đến nhưng chỉ được một tháng hai tháng là là out rồi chính vì vậy cho nên lĩnh dùng từ thu nhập cao để chúng ta dễ hình dung nhưng để chính xác hơn nó sẽ là thu nhập đẳng cấp 300 triệu 500 triệu 1 tỷ đó là cái đẳng cấp của người tư vấn tư vấn viên bởi vì cao hay thấp là do năng lực của từng người nhưng đến với bảo hiểm nhân thọ chúng ta có cơ hội nhận những cái khoản thu nhập đẳng cấp để thể hiện đẳng cấp của mình được không ạ rồi bởi vì đây là một nghề chúng ta biết rằng là tự chính mình trả lương cho mình không ai trả lương cho mình hết đúng không ạ đến cơ quan một công ty nào đó thì các anh chị đâu tự, họ, họ đâu có tự giơ tay để xin tăng lương đâu họ đâu có giơ tay để xin thăng thưởng đâu nhưng đối với nghề kinh doanh bảo hiểm nhân thọ các anh chị muốn bao nhiêu các anh chị sẽ làm được bấy nhiêu đó chính là thu nhập đẳng cấp thứ hai đây là một nghề rất nhân văn lĩnh luôn luôn tự hào lĩnh luôn luôn tự hào nhé cũng như là luôn luôn chia sẻ với các anh chị trong hệ thống của lĩnh đó là mình đang làm một công việc mà không có một ngành nghề nào trên thế giới có thể làm được lĩnh tự hào luôn các anh chị và chính vì đó lý do đó cho nên là rất là nhiều các anh chị rất có điều kiện rất giàu luôn vẫn đi làm bảo hiểm cùng với Linh bởi vì các anh chị hiểu rằng là đây là một nghề rất nhân văn và câu chuyện mà linh hay chia sẻ với ứng viên đó là gì nếu trong gia đình nhà mình có người mắc bệnh hoặc có một người thân bị ốm chúng ta chỉ bỏ phong bì được 200, 500 thậm chí là nếu họ mắc bệnh hiểm nghèo chúng ta chỉ bỏ phong bì được một triệu thôi chúng ta không thể mang đến cho người thân của mình 200 triệu, 500 triệu thậm chí là một tỷ hoặc nếu như những người thân đó của chúng ta không may họ gặp những cái rủi ro lớn hơn là tử vong thì bản thân chúng ta là một người bạn thân bản thân chúng ta là một người em là một người chị chúng ta cũng không mang con của họ về để nuôi được bởi vì chúng ta còn phải lo cho gia đình của mình nhưng khi làm bảo hiểm nhân thọ chúng ta làm được tất cả những điều mà lĩnh vừa nói có thể là 100 triệu cho họ chữa bệnh 200 triệu cho họ chữa bệnh kể cả là 1 tỷ cho họ chữa bệnh khi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc khi không may những người trụ cột ra đi thì chúng ta giúp họ họ hoàn thành được cái trách nhiệm với những đứa con còn nhỏ của họ đó là một số tiền đủ lớn để các con ăn học đây chính là một nghề rất nhân văn và lĩnh đã chia sẻ với rất nhiều ứng viên luôn rất nhiều ứng viên bởi vì có những người là họ không có thiếu tiền nếu mà nói là đi làm vì thu nhập họ không có cần nha các anh chị nhưng khi chia sẻ về giá trị nhân văn và em cần các anh chị là những người cùng với em lan tỏa cái điều đấy đến cộng đồng đến người dân Việt Nam bởi vì dân Việt Nam mình còn khổ lắm thì họ đi theo đó chính là giá trị nhân văn mà không một ngành nghề nào có thể làm được rồi thứ ba nghề của đội nhóm như các anh chị thấy đấy ạ có công việc nào mà người đi trước luôn luôn mong muốn người đi sau mình nhân viên của mình phát triển hơn mình không có công việc nào mà các anh chị thấy rằng sao ạ người giỏi luôn luôn muốn chia sẻ hết cho người chưa người chưa biết không có công việc nào mà các anh chị thấy rằng là đi đâu là có quản lý đi cùng không bình thường các công việc khác anh chị thấy sao ạ luôn luôn giấu nghề họ luôn luôn có bí quyết và họ giấu nghề đã là sale nhá đã là bị đã là kinh doanh thì họ sẽ luôn luôn có bí mật kinh doanh luôn luôn có bí quyết kinh doanh nhưng họ sẽ không chia sẻ đâu nhưng với nghề bảo hiểm nhân thọ thì sao nghề của đội nhóm nghề có sự đoàn kết nghề có sự phát triển cùng với nhau chúng ta cùng nhau làm chúng ta cùng nhau chơi chúng ta cùng nhau hưởng thụ đó thì các anh chị thấy rằng là chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người họ sợ rằng họ không làm được luôn luôn họ nói là tôi không làm được thì sao ạ anh chị thấy là một công việc mà người đi trước luôn dìu dắt và hỗ trợ không chỉ hỗ trợ mà đồng hành cùng với với người đi sau cùng với người mà mình tuyển mới vào thì lý do thứ tư đó là nghề ít bị biến động xã hội nhất hai năm vừa rồi các anh chị thấy sao ạ khi mà dịch covid diễn ra rất là phức tạp thì hầu hết các ngành nghề đa số các ngành nghề bị ảnh hưởng rất là lớn lĩnh hay trêu đùa một số bạn bè của lĩnh hoặc là ở trên ờ, các cái thông tin được anh chị thấy ạ ví dụ như nghề chụp ảnh thì đang rất là rảnh này nghề quay nghề ờ, giáo viên thì nghĩ triền miên này nghề cắt tóc thì đang khóc lóc này đúng không ạ nghề grab thì đang ngáp dài thì nghề bảo hiểm của chúng ta thì các anh chị thấy sao? hai năm vừa rồi khi mà biến động covid thì khi covid ảnh hưởng thì sao chúng ta vẫn tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ toàn ngành nhất toàn ngành bảo hiểm chúng ta tăng trưởng hơn 17 phần trăm Riêng bảo hiểm nhân thọ chúng ta tăng trưởng hơn 22% của năm 2021 so với 2020. Vậy thì các anh chị thấy sao? Nghề mà ít bị ảnh hưởng nhất bởi bởi biến động xã hội. Và hơn nữa các anh chị thấy ạ, với thời đại 4.0, thời đại 4.0 hầu hết các ngành nghề đều bị có thể bị thay thế bởi máy móc. Hầu hết các ngành nghề có thể bị thay thế bởi máy móc. Đúng không ạ? Nhưng bảo hiểm nhân thọ đã có trên thế giới hơn 400 năm các anh chị thấy ở những nước phát triển họ đã tồn tại rất lâu rồi nhưng anh chị thấy là có robot đi tư vấn bảo hiểm không có máy móc nào đi tư vấn bảo hiểm nhân thọ không không bởi vì nhu cầu của mỗi con người là khác nhau mỗi hợp đồng là khác nhau cho nên bảo hiểm nhân thọ không bao giờ anh chị lưu ý du linh không bao giờ có thể sản xuất hàng loạt được anh chị mà cái gì không sản xuất hàng loạt thì sẽ không thể thay thế bằng máy máy móc chính vì vậy cho nên một nghề mà ít bị biến động bởi xã hội là như vậy rồi thứ tư đó là nghề kinh doanh không cần vốn và không phá sản khi chúng ta kinh doanh thì các anh chị biết rồi ạ có một câu là buôn dài buôn tài không bằng dài dài vốn đúng không ạ hoặc là mạnh vì gạo bạo vị tiền vậy thì khi chúng ta kinh doanh bảo hiểm nhân thọ chúng ta có cần phải bỏ ra một nghìn vốn nào không chúng ta không có bỏ một nghìn vốn nào thì rất là nhiều người nói là như vậy là công ty lấy tiền ở đâu tại sao chúng ta không cần vốn thưa các anh chị không phải là vì công ty bảo hiểm nhân thọ họ không cần vốn cho nên họ không lấy tiền của các anh chị mà sao mà bởi vì công ty bảo hiểm nhân thọ họ có vốn rất lớn rồi họ có vốn pháp định rồi đúng không ạ có tí quỹ rồi chính vì vậy cho nên các anh chị sẽ không cần phải phải đầu tư vốn vốn bằng không đồng và chúng ta cũng không có lo bị phá phá sản và rủi ro cũng bằng không luôn tại sao lại rủi ro bằng không chỉ cần các anh chị tư vấn đúng thôi chỉ cần tư vấn họ tư vấn đúng cho khách hàng thôi thì khi khách hàng gặp rủi ro công ty bảo hiểm sẽ là người thanh toán quyền lợi cho khách hàng cơ mà vậy rõ ràng là chúng ta không cần vốn và chúng ta cũng sẽ không phá sản và không có rủi rủi ro đúng không ạ vâng và thứ năm đó là nghề luôn cân bằng giữa làm vui chơi hưởng thụ bởi vì sao ạ các anh chị thấy rằng là có rất rất nhiều người nói rằng là họ muốn đi du lịch họ muốn đi chơi đúng không ạ nhưng họ bị áp lực bởi công việc họ không được nghỉ đúng không ạ họ bị áp lực này áp lực kia và lĩnh cũng chia sẻ với các anh chị có một thời gian rất dài lĩnh làm trong ngân hàng lĩnh làm uh, bên ngân hàng nhé rất là nhiều khách hàng giàu có họ nói với lĩnh như này một năm họ sẵn sàng bỏ tiền đi du lịch nước ngoài đi du lịch nước ngoài nhưng đặt ví dụ như sang nhật sang hàn quốc họ chỉ dám đặt khách sạn 3 sao thôi các anh chị họ chỉ dám đặt khách sạn 3 sao không dám đặt khách sạn 4 sao hay 5 sao đâu bởi vì chi phí nó rất là cao và khi mà họ tự bỏ tiền của mình ra các anh chị thì thì sẽ rất là rất là sót cho nên chúng ta tự hào luôn đây là cái nghề mà chúng ta được hưởng thụ chúng ta được tưởng thưởng xứng đáng chúng ta được đi chơi thì với những sáu cái lý do mà mình chia sẻ với ứng viên của mình ạ với sáu lý do mà chúng ta chia sẻ với ứng viên để họ thấy rằng là đây là một cái ngành nghề rất là hot và theo như tiến sĩ Philip Silfield đã có nói rằng là bảo hiểm nhân thọ là trong top 100 ngành nghề tốt nhất của thế kỷ 21 chúng ta tự hào về điều đó để chúng ta chia sẻ với ứng viên của mình chúng ta chia sẻ với ứng viên của mình có rất nhiều lý do nhưng chúng ta chỉ cần đưa ra 6 cái lý do này thôi để chúng ta thuyết phục chia sẻ với với ứng viên của mình một cách tốt tốt nhất để họ thấy rằng là ừ sao họ lại đến với bảo hiểm nhân thọ và tại sao họ lại thành công như vậy đúng không chị các anh chị rồi vậy thì khi chúng ta đã biết được rằng là chúng ta nghề tốt rồi thì chúng ta tuyển ở đâu nghề tốt thì chúng ta công việc của chúng ta rất là tốt như thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ tuyển ở đâu thì chúng ta sẽ phải cần có nguồn tuyển thì đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát cá nhân của mình đó là bạn bè con cháu anh em họ hàng là những người mà mình sẽ quan tâm đầu đầu tiên mình sẽ quan tâm đầu tiên đây là những người mà mình sẽ biết rằng là công việc của họ như thế nào thu nhập của họ ra sao mình sẽ để ý để mình tuyển dụng những người này đầu tiên thứ hai đó là chúng ta sẽ tuyển thêm qua là qua các trung tâm giới thiệu việc làm hoặc là qua bạn bè thân thiết của mình và chắc chắn là nhiều anh chị cũng đã làm qua cái kênh này rồi đúng không ạ thứ ba đó là các trung tâm ảnh hưởng các cán bộ đoàn thể bởi vì sao ạ coi coi là trung tâm ảnh hưởng các anh chị biết rồi một lời nói của họ sẽ hơn mình nói rất rất nhiều lần cho nên rất nhiều các anh chị đã tuyển dụng qua qua trung tâm ảnh hưởng ba làm rất thành công bản thân lĩnh cũng áp dụng tuyển qua trung tâm ảnh hưởng bởi vì với tác động của những người đó sẽ giúp cho ứng viên của mình họ tin hơn rất là nhiều nhiệm vụ của mình chỉ là giúp cho họ hiểu được sáu cái yếu tố về ngành nghề mà mình vừa chia sẻ lĩnh vừa chia sẻ với các anh chị thôi đúng không ạ khách hàng quen khách hàng tiềm năng khách hàng quen cũng là một trong những cái đối tượng mà chúng ta sẽ tuyển dụng rất là rất là tốt và chắc chắn là các anh chị cũng đã tuyển rất là nhiều liên quan đến khách hàng cũ khách hàng quen của mình hoặc là người người quen giới thiệu vâng mối quan hệ trên mạng xã hội chắc chắn rồi tại thời điểm thời đại 4.0 thì gần như các anh chị biết rằng là một ngày ít nhất một người sẽ sử dụng ít nhất nhá là hai tiếng để để lướt mạng xã hội cho nên là mà có một câu là ứng viên ở đâu chúng ta ở ở đó họ ở đâu thì chúng ta sẽ sẽ tìm kiếm họ ở đó mạng xã hội Facebook Zalo đúng không ạ rồi chúng ta sẽ tận dụng các chương trình memo thi đua của công công ty và chú ý đến những người làm nghề ảnh hưởng do bị dịch bệnh chắc chắn thì đời thời điểm này thì các anh chị thấy rằng là sau khi mà mà Covid đã gọi là bảo hòa rồi ạ thì các anh chị thấy rằng là rất là nhiều người họ bắt đầu thay đổi công việc họ bắt đầu thay đổi công việc bởi vì là cần phải làm gọi là xúc tiến lại ấy, thì lúc này cũng là cái cơ hội để chúng ta gặp gỡ chia sẻ với họ về những thông tin về ngành nghề mà chúng ta đang làm để giúp họ có một cái nhìn tổng quan hơn về về bảo hiểm nhân thọ lúc này họ sẽ có cơ hội đồng hành cùng với cùng với mình đúng không ạ vâng người kinh doanh buôn bán thì các anh chị thấy sao ạ những người kinh doanh buôn bán là những người rất là tiềm năng bởi vì mối quan hệ của họ rất là rộng cho nên chúng ta cũng sẽ tận dụng những người làm nghề này và đặc biệt nhé các anh chị trong cái nhóm người kinh doanh buôn bán này thì chủ doanh nghiệp chủ doanh nghiệp sẽ là một cái nhóm mà các anh chị tuyển dụng thành công được thì sẽ rất là tốt tuy nhiên đối với các anh chị quản lý mà muốn tuyển chủ doanh nghiệp thì cái tầm của mình nó cũng phải phải cao cái tầm của mình nó cũng phải cao để chúng ta có thể tiếp cận cũng như là chia sẻ cơ hội với cả với họ bởi vì các anh chị biết là trong 2 năm vừa rồi không phải doanh nghiệp nào cũng làm ăn thắng lợi cũng làm ăn có lãi rất nhiều doanh nghiệp họ lao đao lo tiền trả mặt bằng lo tiền trả công nhân chính vì vậy cho nên là có một uh, bản thân lĩnh cũng đã tuyển doanh nghiệp và tuyển cũng bạn ấy làm rất là giỏi luôn rất là xuất sắc luôn chỉ có hơn một tháng một hai tháng rồi là bạn ấy đã đạt MDRT rồi và bạn ấy là chủ của doanh nghiệp rất là lớn như vậy là các anh chị thấy sao ạ cái việc mà chúng ta chia sẻ chúng ta tìm kiếm cơ hội cho những người ứng viên của mình nó sẽ là xung quanh tất cả chúng ta và chúng ta cần phải để ý nếu như chúng ta không tuyển thì sao thì người khác cũng sẽ tuyển và chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ đủ lớn để có thể tuyển được những người đủ đẳng cấp để về để xây dựng cái đội nhóm của mình ví dụ như thể là chủ doanh nghiệp ví dụ như những người là giàu có đó thì để có thể tiếp cận những người đó thì chắc chắn là chúng ta cũng phải có một cái level nó đủ lớn chứ không phải là mình muốn tuyển là tuyển được và đâu đó thì với những cái cách tuyển này thì lĩnh biết là các anh chị cũng đã được chia sẻ rồi nhưng ngày hôm nay lĩnh cũng chỉ xin phép là nhắc lại với các anh chị thôi để mình thấy rằng là nguồn tuyển của chúng ta rất là lớn nguồn tuyển của chúng ta rất là xung quanh chúng ta có rất là nhiều nhưng chúng ta đã tận dụng để làm hay chưa đúng không ạ rồi vậy thì các anh chị cần lưu ý gì khi trong quá trình chúng ta đi tuyển dụng đầu tiên đó là các ứng viên thì dù là ứng viên sáng giá hay không sáng giá ứng viên tiềm năng hay không tiềm năng thì chúng ta cũng phải gặp gỡ và thuyết phục họ nhiều nhiều lần và thứ đó là sao khi chúng ta tuyển đấy thì chúng ta sẽ không phải chỉ gặp một lần không chỉ thuyết phục một lần mà chúng ta phải tuyển rất là nhiều lần mới thành công không được bỏ cuộc các anh chị nhé bởi vì sao bởi vì tâm lý nhiều người nghĩ rằng là người đó sẽ không làm được bảo hiểm cho nên là mình sẽ không tuyển nhưng nếu mà mình không tuyển thì người khác sẽ sẽ tuyển cho nên là mình sẽ phải tuyển bằng mọi cách mình sẽ tuyển bằng cách là mình sẽ thuyết phục họ nhiều nhiều lần thứ năm đó là mình sẽ tuyển dụng thường xuyên để trở thành thói thói quen khi chúng ta trở thành thói quen rồi á thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ tuyển như thế nào mỗi người khi mà chúng ta đưa ra một lời khi họ đưa ra lời từ chối thì chúng ta sẽ tích lũy được để chúng ta thấy rằng là người này từ chối thì mình sẽ xử lý với người sau ra sao thì vẫn xử lý thì lĩnh sẽ chia sẻ với các anh chị ở phía sau nhưng chúng ta phải tạo thành một thói quen và các anh chị biết rồi trong vòng 21 ngày nếu như chúng ta không làm một việc gì đó thì nó sẽ trở thành thói quen nhưng nếu như chúng ta làm việc gì đó đều đặn trong vòng 21 ngày thì nó cũng giúp chúng ta trở thành thói quen của của mình cho nên là không cái gì bằng cái việc là chúng ta phải làm thường xuyên làm liên tục để cho nó trở thành cái thói quen để mình không quên nó đúng không ạ rồi tiếp theo nữa đó chính là tuyển dụng thường xuyên thì mới giỏi được đúng không các anh chị tức là chúng ta sẽ gặp nhiều các cái lời từ chối và chúng ta sẽ sẽ trả lời được rất nhiều những lời từ chối đó đúng không ạ và khi chúng ta mà đã làm thường xuyên làm liên tục thì nó sẽ trở nên đơn giản hơn và đó cũng chính là lý do mà những anh chị mà tuyển dụng giỏi ạ thì gần như là các anh chị cứ gặp ứng viên là các anh chị có thể chốt được ứng viên ngay bởi vì các anh chị làm nhiều cũng như bán hàng ấy ạ người có nhiều lời từ chối thì sẽ là người có có nhiều hợp đồng thì chúng ta cũng vậy chúng ta cũng có công thức tuyển với công thức bán cũng giống nhau phải có ứng viên phải có danh sách ứng viên tiềm năng để chúng ta xây dựng và và lên kế hoạch để tuyển tuyển dụng và chúng ta gặp gỡ nhiều nhiều người hơn rồi vậy thì đó chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ sẽ tránh được những cái sai lầm và đây là những cái sai lầm trong quá trình mà chúng ta tuyển tuyển dụng vâng các anh chị biết rằng là thông thường nhé thông thường là đại lý nhà mình tổng ờ, quản lý nhà mình chỉ mong muốn tuyển được thôi và nhiều khi chúng ta quên mất rằng chúng ta quên mất rằng những cái việc chúng ta làm nó đã đúng chưa nó mình làm nó đã đúng chưa mình đã tuyển dụng theo đúng cách hay chưa thì lĩnh cũng xin chia sẻ một số cái sai lầm nhé cái này là tổng hợp của rất là nhiều các anh chị đã chia sẻ lại cùng với lĩnh và lĩnh cũng tổng hợp lại để chia sẻ với các anh chị thôi đó là thay vì cái việc là mình chia sẻ quyền lợi thì mình luôn năn nỉ ứng viên chị đi học giúp em đi đợt này em đang thiếu chỉ tiêu về tuyển dụng chị đi học giúp em mình năn nỉ họ mình không cần quan tâm là họ không muốn học nhưng mình vẫn năn nỉ họ mình không chia sẻ quyền lợi với họ mình không định hướng cho họ thì mình lại năn nỉ họ thứ hai đó là mình chiều theo ý họ ừ học một buổi cũng được học hai ngày cũng được em bận thì em có thể là tắt webcam hay như thế nào đó chị xin giáo viên cho em đây là thực tế những văn phòng mà lĩnh đã làm luôn các anh chị chúng ta chiều theo mọi ý của ứng viên luôn học một buổi buổi một buổi nghĩ cũng được chị sẽ xin giáo viên cho em đấy thứ ba đó là mình đồng tình đồng thuận với ứng viên họ muốn như thế nào mình chiều họ như vậy bị họ muốn nghỉ ok nghỉ họ bận ok mình lại sắp xếp đó tức là chúng ta đang làm miễn làm sao miễn làm sao ứng viên họ đồng ý đi học là chiều theo họ hết rồi thứ tư đó là mình coi nhẹ các quy trình quy định của công ty bởi vì lĩnh biết được rằng là các thầy cô đứng lớp á, cũng rất là hỗ trợ các anh chị luôn bởi vì thầy cô cũng hiểu rằng là các anh chị để tuyển dụng được thành công một ứng viên cũng rất là vất vả nhưng nhiều khi mình lại làm quá đi các anh chị rất là nhiều bởi vì lĩnh đã có thời gian làm AD cho nên lĩnh được nghe rất là nhiều các cái lời chia sẻ từ bên bộ phận huấn luyện đó là trời ơi em không biết phải từ chối thế nào luôn rất là đưa họ vào những cái tình huống rất là khó luôn các anh chị đó cho nên là chúng ta đang đang tự làm làm sai quy trình của mình dẫn đến việc là ứng viên họ không có tôn trọng họ không có trân trọng cái công việc mà mình mình trao cho họ rồi nhiều anh chị là còn học thay ứng viên hoặc là ép em học thay ứng viên luôn các bạn em học thay ứng viên luôn cho nên là sau khi mà các anh chị biết đây chính là vì sao mà đến 95 96% tư vấn viên sau khi tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp nhé hoạt động được một hai tháng là họ họ nghỉ hoặc là có những anh chị tư vấn viên họ chẳng hiểu cái gì luôn bán hợp đồng cho người thân hết người thân là là hết bán hợp đồng cho người nhà hết người nhà là là nghỉ luôn là ngủ luôn bởi vì họ có hiểu đâu các anh chị như lĩnh vừa nói đấy ạ ngay ban đầu lĩnh có chia sẻ với các anh chị rồi lý do khách hàng không tham gia bảo hiểm đơn giản thôi một là họ không hiểu giá trị hai là tư vấn viên của mình không chuyên nghiệp thì chính những cái điều mà chúng ta tuyển sai từ đầu như này những cái sai lầm như này là giúp cho càng giúp cho khách hàng họ không tham không tham gia bởi vì bản thân chúng ta cũng đang làm đang làm không đúng đúng không ạ rồi chúng ta biến công cụ tuyển dụng thành điều kiện để tuyển tuyển dụng ví dụ như các công ty sẽ luôn luôn có các cái chương trình dành cho ứng viên dành cho học viên mới và đương nhiên là ở công ty nào thế thôi để có thể đạt được những cái điều kiện đó nhưng chúng ta lại không đưa những cái điều đấy ra để làm để làm cái công cụ mà chúng ta lại như thành cái điều kiện chia sẻ với họ là họ cảm thấy rất là khó đó thì đây là những cái sai lầm mà chúng ta vẫn đi tuyển dụng hàng ngày chúng ta vẫn đi tuyển dụng hàng ngày và khi chúng ta vẫn còn sai lầm như thế này thì sao thì đội nhóm của chúng ta không thể thành công chúng ta không thể phát triển được bởi vì ngay từ cái mindset ban đầu ứng viên họ đã không thấy trân trọng công việc đây là một công việc mà thích thì học không thích thì thì thôi còn có người học thay cho nữa đúng không các anh chị bởi vì các anh chị thấy sao ạ bình thường học đại học là 4 năm cao đẳng là 3 năm trung cấp là 2 năm mà đây học công 4 ngày 5 ngày một tuần để ra có một nghề nghiệp một công việc thì sao ạ thì có người học thay cho rồi thì làm gì họ trân trọng cái công việc đó đúng không các anh chị rồi, vậy thì thay khi chúng ta biết được những cái sai lầm đó thì chúng ta sẽ sẽ phải làm gì ạ? Đầu tiên, chúng ta sẽ phải thu hút ứng viên thay vì chúng ta năn nỉ. Chúng ta thu hút bằng cách nào ạ? Đó là chúng ta phải định hướng ước mơ cho họ. Chúng ta phải định hướng những cái mong muốn, những cái khát khao của họ, họ chưa thực hiện được. Vì sao? Họ muốn thay đổi công việc vì như thế nào? Đúng không ạ? Thông thường nhá, thông thường thì à, mọi người sẽ cần một công việc ổn định tư vấn viên của chúng ta các anh chị hình dung các anh chị đi gặp ứng viên thế thôi khi chia sẻ một công việc thì họ sợ một công việc bấp bom họ cần một công việc ổn định nhưng các anh chị hình dung xem ạ tại cái thời đại 4.0 này công việc ổn định liệu có tốt hay không ổn định tất cả mọi cái nó sẽ ổn định thôi chúng ta cần phải giúp họ hiểu điều đó và ổn định ở đây là gì mọi người luôn luôn nghĩ rằng là ừ ổn định đó là một cái hợp đồng lao động của cái quyết định biên chế đúng không ạ nhưng rõ ràng hợp đồng lao động thì có thể hủy trước mà ký hợp đồng lao động thì cũng có thể hủy hợp đồng lao động trước hạn cắt giảm biên chế nếu như đó là biên biên chế vậy thì chúng ta cần phải định hướng rằng là nếu như họ cần có những ước mơ thì họ phải cần phát triển cái công việc của họ thay bằng việc rằng là hợp đồng lao động hay biên chế hãy bằng cái nỗ lực của mình đi bởi vì sao ạ bởi vì điểm số không quyết định số phận bằng cấp đâu có quyết định đẳng cấp đâu các anh chị đúng không ạ chúng ta phải chia sẻ với họ để họ hiểu rằng là họ cần có những cái ước mơ và cần có người định hướng cho họ điều đó và chính các anh chị quản lý là những người mà phải định hướng được ước mơ cho họ định hướng được ước mơ cho ứng viên chứ không phải là chúng ta đi năn nỉ họ được chưa và chúng ta phải tìm cái điểm thành công chung cái điểm chung thành công đó là chúng ta cùng mong muốn hướng đến một cuộc sống tốt đẹp có nhà một ngôi nhà khang trang có xe hơi đúng không con cái được học hành những cái trường tốt nhất chúng ta phải định hướng những cái điều đó để họ thấy rằng là ừ họ sẽ an tâm khi được đồng hành cùng với một người thành công và người đó đã trải qua những cái giai đoạn như vậy hoặc là chúng ta sẽ luôn luôn áp dụng nguyên tắc kéo đẩy kéo đó là chúng ta sẽ mềm mỏng đúng lúc chúng ta sẽ động viên đúng lúc nhưng chúng ta cũng phải giúp cho họ hiểu rằng là họ cần làm gì để họ đạt được những cái mục tiêu đó vâng và chắc chắn rồi chúng ta phải đề cao cái năng lực và sự tự tôn của họ chắc chắn luôn luôn khi đi tự đi tuyển thì rất là nhiều các anh chị sẽ gặp những cái lời từ chối như là họ không thể làm được em không làm được chị làm tốt lắm em ngưỡng mộ chị lắm nhưng chị không làm em không làm được đâu vâng đó vậy thì chúng ta phải đề cao cái năng lực của họ lên để giúp họ tự tin rằng là họ sẽ họ sẽ làm được họ sẽ thành công được đúng không ạ vâng và mình sẽ nhắc ứng viên một điều đó là sẽ không bán khi mà chưa rõ sẽ không bán bởi vì các anh chị thấy sao ạ khi mà chúng ta đa số nhá đa số là trước khi ứng viên đi học là chúng ta nhắm nhắm là người thân anh em ruột thịt cô gì chú bác là những khách hàng của em đó cho nên là sao cho nên là họ chưa học xong họ cũng nhăm nhăm là họ sẽ tư vấn cho những người đó có khi gặp là nói luôn em học bảo hiểm đấy hôm sau chị mua cho em họ từ chối đó thì chỉ cần vài ba lời từ chối là họ sẽ bị bị nán bởi vì họ đã biết gì đâu mà họ tư vấn các anh chị họ đã biết gì đâu mà họ đi tư vấn và đương nhiên là đi tư vấn thì sẽ sẽ không thành công là sẽ bị nản và chúng ta sẽ thay điều này nhé tuyệt đối tuyệt đối sẽ định hướng cho tư vấn viên là việc quan trọng nhất của em việc quan trọng nhất của chị là học dành thời gian học và tìm hiểu về về sản phẩm còn khách hàng thì cứ học xong chúng ta ngồi cùng với nhau chứ đừng có làm cho khách cho ứng viên là họ nghĩ ngay đến những người người thân của họ để bán bảo hiểm trong khi họ chưa chưa hiểu gì bởi vì tâm lý là nôn nóng mà nôn nóng muốn bán ngay nhưng bán ngay như vậy là là thất bại các anh chị rồi, vậy thì đó là những cái điều mà chúng ta cần làm, cần làm để có thể giúp cho cho hệ thống cho cho đội ngũ của mình, mình giúp cho họ về với đội nhóm của mình tự tin hơn, tự tin hơn và họ hiểu được cái giá trị khi mà họ về với mình thay vì họ thấy rằng đây là một công việc không có đáng để họ dành thời gian thì họ sẽ hiểu được là tất cả những cái điều mà họ dành thời gian nó sẽ sẽ tốt như thế nào đó. và họ cũng xác định ngay từ cái ban đầu từ cái, những cái chia sẻ đầu tiên của mình sẽ giúp họ định hình đây là một công việc mà nó có thể gắn bó và giúp họ thay đổi được cuộc sống của họ nhiều hơn đúng không ạ vâng vậy thì chúng ta thấy rằng là trong quá trình đi tuyển dụng cái điều khó nhất đó chính là từ chối ứng viên chúng ta nhìn thấy rồi quy trình chúng ta có rồi nhưng những lời từ chối vẫn là cái mà chúng ta cảm thấy khó vượt qua nhất đúng không các anh chị có đúng là trong quá trình đi tuyển dụng thì chúng ta thấy rằng là những lời từ chối từ chối trong bán hàng đã đành rồi nhưng từ chối trong tuyển dụng nó còn còn khó hơn các anh chị vui lòng comment lên khung chat giúp lính một số lời từ chối mà các anh chị trong quá trình đi tư vấn gặp phải và mình xử lý hoặc là mình xử lý chưa tốt các anh chị vui lòng vui lòng comment lên khung chat giúp lính những lời từ chối mà các anh chị thường xuyên gặp mình đã xử lý tốt rồi nhưng ngày hôm nay lĩnh cũng chia sẻ với các anh chị thật ra những cái chia sẻ về lời ứng phó từ chối này là lĩnh cũng được học lại thôi lĩnh cũng được học lại và lĩnh áp dụng và lĩnh cảm thấy cực kỳ là là thành công cho nên ngày hôm nay lĩnh cũng chia sẻ với cộng đồng với tất cả các anh chị rồi em không có năng khiếu nói em sợ em không làm được không có lưng cứng à, em không nói khéo như chị rồi cảm ơn chia sẻ của tất cả nhà mình đây là những lời từ chối mà chúng ta gặp khi chúng ta tiếp cận với ứng viên và lĩnh chia sẻ lại với cả nhà mình nha đó là đây là những lời từ chối mà lĩnh được học lại được chia sẻ lại và ngày hôm nay lĩnh chia sẻ lại với cộng đồng nhà mình với các anh chị ngày hôm nay và bản thân lĩnh sau khi mà được nghe được chia sẻ thì lĩnh đã áp dụng và lĩnh thấy rằng là trước đó lĩnh cũng đã làm nhưng nó chưa sát được như thế này và mỗi người thì sẽ có những cách làm khác nhau nhưng ngày hôm nay đây là một cách làm những cái lời chia sẻ rất là tâm huyết uh, của một anh mà Lĩnh đã được học rồi thì ngày hôm nay Lĩnh cũng chia sẻ lại với cả nhà mình và chia sẻ luôn với các anh chị là sau khi nghe xong Lĩnh đã áp dụng và Lĩnh thấy nó rất là hiệu quả và mỗi người sẽ có những cách xử lý khác nhau và Lĩnh cũng chia sẻ lại để các anh chị áp dụng là nếu như mà mình gặp những lời từ chối như vậy mình đã xử lý nhưng chưa tốt thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với Lĩnh một lần nữa để chúng ta áp dụng xem và ngày mai chúng ta sẽ đi gặp ứng viên luôn thì nó có ổn hơn không rồi đầu tiên thì lĩnh thấy các anh chị comment rất là nhiều đó là không thích bảo hiểm này rồi không có thời gian này à, không nói khéo được như chị này em không có duyên rồi nhiều người làm nhưng mà nhiều người nghỉ rồi đúng không ạ rồi vậy thì lĩnh sẽ em suy nghĩ lại dạ vâng rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều rồi lĩnh sẽ cùng chia sẻ với các anh chị đầu tiên đó là cái năm cái lời từ chối thường thường gặp có rất nhiều lời từ chối nhé, chúng ta sẽ có một 1001 lời từ chối như ngày hôm nay lĩnh sẽ chia sẻ với các anh chị năm lời từ chối thường gặp và ờ, thực sự luôn khi mà lĩnh được nghe chia sẻ của anh về năm lời từ chối này thì lĩnh thấy nó rất là sát nó rất là sát luôn và lĩnh muốn chia sẻ lại với cả nhà mình nha và bản thân lĩnh cũng đã áp dụng khi mà mình đi cùng với hệ thống rồi lời từ chối đầu tiên đó là nghề này rất khó nhiều người làm rồi nhưng nhưng không làm được thứ hai là tôi không có thời gian thứ ba là người ta mua bảo hiểm hết rồi thứ tư là người nhà không cho đi làm. Và thứ năm, nhiều người làm nghề này đã nghỉ rồi. Đây là năm cái lời từ chối mà đa số quản lý trong quá trình đi tuyển dụng đều gặp. Ít nhất là gặp một trong năm lời từ chối này. Và có những anh chị thì gặp liên tục luôn. Ví dụ như cái câu là không có thời gian. Gần như chúng ta gặp sẽ rất nhiều anh chị gặp liên quan đến câu là không có thời gian hoặc là nghề này khó. Vậy với đầu tiên, đó là nghề này khó thì sao ạ? Thì chúng ta phải tự tin thôi. Chúng ta nói rằng là khó thì em mới tuyển chị nếu mà dễ rất là nhiều người họ cũng muốn đi làm đấy nhưng mà em không không có tuyển mà em tuyển chị bởi vì em chắc chắn rằng là chị làm được chị sẽ làm thành công hoặc là đấy chúng ta thấy rằng là đâu phải ai muốn làm cũng khó cũng cũng làm được đâu đâu phải ai muốn xin là được đâu bởi vì chỉ có chị mới có thể làm được mới có thể làm thành công thôi đúng không ạ hoặc là có nghề nào kiếm tiền mà dễ đâu khó đúng không ạ khó thì chẳng có nghề nào kiếm tiền mà dễ cả và sao ạ khó thì em mới đi tuyển như thế này còn nếu mà dễ thì chắc chắn là mọi người sẽ mang hồ sơ đến văn phòng để để nộp đúng không ạ và ngoài cái việc là khó nhưng em chị không phải làm một mình em không phải làm một mình bên cạnh cái việc em là người tuyển chị em sẽ là người trực tiếp hỗ trợ cùng với chị thì còn có công ty còn có văn phòng hỗ trợ chị nữa cho nên chị hoàn toàn yên tâm khó nhưng mà mình có rất nhiều người sẽ đồng hành cùng với mình khó nhưng sẽ có rất nhiều người sẽ hỗ trợ cùng với mình các chương trình đào tạo của công ty cũng rất nhiều để giúp mình mình có thể làm được và đặc biệt lĩnh hay chia sẻ với hệ thống khi đi tuyển dụng đó là không ai sinh ra là biết chạy em ngày đầu tiên cũng giống chị thôi em ngày đầu tiên cũng giống chị em cũng nghĩ rằng đây là một nghề rất khó nhưng khi vào làm rồi thì em thấy sao em được hỗ trợ được dìu dắt từ những bước đầu tiên và chị yên tâm luôn bảo hiểm nhân thọ là thế và quan điểm của em không phải ai sinh ra cũng biết chạy đâu ạ mà mình sẽ phải học từng bước một mà mình học thì chắc chắn những cái khó nó sẽ thành thành dễ cho nên là chị hoàn toàn yên tâm với chị em khẳng định luôn chị sẽ làm tốt đó là lời từ chối đầu tiên đó là nghề này khó lời từ chối thứ hai đó là không có thời gian đây là lời từ chối khá phổ biến các anh chị lời từ chối không có thời gian rất là phổ biến bởi vì có thời gian hay không sẽ có hai cái một là họ trả lời đúng là họ bận thật họ bận thật ví dụ nha các anh chị hình dung rằng là một số các anh chị tuyển công nhân đó, họ làm tăng ca thì đến tận 8 9 giờ tối họ mới về thì rõ ràng là họ không có thời gian thật nhưng lúc này thay vì cái việc không có thời gian thì chúng ta sẽ hỏi họ xem với thời gian mà họ bỏ ra như vậy thu nhập của họ bao nhiêu đó là với những người không có thời gian thật sự họ bận thật sự luôn họ bận thật sự nhưng lúc này chúng ta sẽ quay lại vậy với thời gian mà họ bỏ ra như thế thì thu nhập của họ là là bao nhiêu nó có xứng đáng hay không còn đối với những anh chị mà họ nói là không có thời gian đó là lý do thì chúng ta sẽ trả lời rằng là chắc chắn rồi những người bận rộn là những người thành công và em nhìn thấy chị là người rất là bận rộn cho nên chắc chắn chị cũng sẽ là một người thành công mình cũng chia sẻ với họ thôi mình chia sẻ với họ Vậy thì khi mà mình chia sẻ như vậy thì nếu như đúng họ là một người bận, đúng là một người bận thì họ sẽ ok. Nhưng với một người mà họ chỉ là lý do thì họ sẽ cảm thấy ngại với chính bản thân mình luôn đấy chị. Rồi, và sao ạ? Và chắc chắn rồi, chị là một người thành công thì chị sẽ dễ thuyết phục người khác. Mà cái ngành nghề, cái công việc này á, là chủ yếu là đi thuyết phục người khác thôi. Thì người ta nhìn thấy sự thành công của chị, người ta sẽ sẽ nghe. Đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ để làm sao họ thấy rằng là ok cái việc chúng ta chia sẻ nó là thật là thật để họ cần phải tìm hiểu một cách nghiêm túc và và sâu sắc hơn rồi và chúng ta sẽ sao ạ chúng tôi hoặc là em sẽ giúp chị biến một chút thời gian dỗi trở nên hiệu quả hơn bởi vì các chị biết là hầu hết hầu hết nhá đa số là tư vấn đến với bảo hiểm nhân thọ ban đầu là part time sau một thời gian làm chúng ta mới chuyển dần sang làm full time làm toàn thời gian đúng không ạ vậy thì em mình đâu có cần phải nghỉ ở bên công việc cũ đâu chúng ta chỉ cần dành một chút thời gian rảnh rỗi thôi thì cái thời gian đó nó sẽ giúp cho cho mình thấy rằng là cũng là cái khoảng thời gian như vậy nhưng cái thu nhập nó sẽ tốt hơn tức là nó sẽ trở nên hiệu quả hơn được không ạ vâng và lời từ chối thứ ba đó là người ta mua bảo hiểm hết rồi thì với lời từ chối này thì các anh chị thấy sao các anh chị thấy rằng là đa số nhá khách hàng họ nghĩ như vậy nhưng chia sẻ rằng là tại Việt Nam dân số mà tham gia bảo hiểm thì mới có 11% dân số tham gia thôi. Đúng không ạ? Còn rất là nhiều người chưa tham gia bảo hiểm nhân thọ và cần các anh chị tư vấn. Đúng không ạ? Thứ hai đó là thị trường tại Việt Nam thì gần 100 triệu nhưng tới 90 triệu người là chưa có bảo bảo hiểm. Và ngày nay thì ý thức về bảo hiểm nhân thọ đã được coi trọng rất là rất là cao và đặc biệt là trong thời gian covid vừa rồi thì mọi người đã thấy sức khỏe của mình cũng rất là cần cần thiết được bảo vệ vâng và thứ tư là thứ năm nữa đó là một người thì có thể tham gia rất nhiều hợp đồng 6 7 hợp đồng là bình thường cho nên là cơ hội vẫn ở các anh chị vẫn là khi chúng ta trở thành tư vấn viên thì cơ hội để chúng ta bán hợp đồng vẫn rất là rất là cao tại Việt Nam và chia sẻ luôn với với tư vấn là tại sao mà các công ty nước ngoài lại về Việt Nam nhiều như vậy bởi vì họ nhìn thấy thị trường Việt Nam rất là tiềm năng đó thì chúng ta hãy làm những người đi trước đón đầu đi đúng không ạ vâng và thứ tư lời từ chối thứ tư đó là người nhà không cho đi làm vậy thì cái lời người nhà không cho đi làm đa số là chồng không cho đi làm bố mẹ không cho đi làm đúng không ạ thì chúng ta cũng chia sẻ thôi thông thường là không cho đi làm vì sợ chúng ta vất vả đúng không ạ và và nhưng tuy nhiên có vất vả có va chạm thì chúng ta mới thành công được nếu thu nhập một tháng của gia đình trên 50 triệu và thì mình không cần quan tâm tuy nhiên tiêu tiền của mình thì vẫn thích hơn là tiêu tiền của người người khác đúng không ạ và bạn bạn bao giờ mua sắm bất kỳ một điều gì mà mình không phải cân nhắc về tiền bạc hay chưa hoặc là bạn có muốn bản thân mình được tự do về tài chính để chăm sóc gia đình hay không ở đây các anh chị nhé tự do về tài chính là chúng ta muốn làm cái gì thì làm độc lập thông thường độc lập về tài chính chỉ là chúng ta sẽ không phải suy nghĩ nhiều nhưng đã là tự do về tài chính thì chúng ta muốn mua cái gì mua thì mua muốn làm cái gì thì làm bằng chính tiền của mình ra thì mình sẽ đưa ra những câu hỏi như vậy để mình hỏi ứng viên của mình vâng và thứ năm đó là nhiều người đã làm nghề này và nghỉ rồi. Thì chia sẻ với các anh chị, chúng ta hãy nói giúp họ đó là ví dụ ví dụ luôn là ở văn phòng em có những anh chị làm 5 năm, 10 năm, 15 năm. Đúng không ạ? Và sao? Họ vẫn thành công. Bởi vì đa số những người họ nghỉ rồi á, là họ tự nghỉ. Họ tự nghỉ. Và đương nhiên là không có công việc nào mà ai làm cũng giỏi. Như vậy là những anh chị làm 5, 10, 15 năm là những anh chị rất giỏi. Còn những anh chị mà mới làm mà nghỉ là do họ thôi bởi vì là không có công việc nào mà ai làm cũng giỏi có người này người kia đúng không ạ và chắc chắn rồi ở đơn vị cơ quan mà có người lãnh đạo giỏi nhưng cũng có những người lãnh đạo muốn cho thôi việc cũng không có được thì ở đây cũng thế các anh chị thấy rằng là không có công việc nào mà mình muốn mình muốn mà mình lại ờ, cố gắng thì mình không làm được đúng không ạ hoặc là bất kỳ những người thành công trong nghề thì thông thường những người mà không thành công á, thì họ luôn đổ lỗi cho nghề nghiệp chứ họ không tự nhận lỗi về bản thân họ họ không đổ lỗi về không nhận lỗi về bản thân họ hoặc là sao ạ hoặc là cứ mời họ lên văn phòng gặp những anh chị làm việc 10 15 năm thì họ sẽ thấy sao họ sẽ thấy rằng là đâu phải cứ ai làm việc này cũng nghĩ đâu và những anh chị đó là những anh chị mà đã trả lời được câu hỏi là họ sẽ làm như thế nào đấy ạ vâng và chắc chắn rồi có một nghề mà có thu nhập tốt như thế này thì không phải ai làm cũng thành công đúng không ạ chính vì thế cho nên là các anh chị hãy tự tin chia sẻ tự tin xử lý những cái lời từ chối mà ứng viên họ đưa đến với mình và chỉ khi các anh chị chỉ tự tin xử lý lời từ chối đó khi mà bản thân các anh chị tự tin bản thân các anh chị tự tin và bản thân các anh chị tự tin khi nào khi các anh chị hiểu tất cả những cái vai trò nhiệm vụ và trách nhiệm của một người quản lý tư vấn viên và đó cũng chính là với năm lời từ chối này cũng là cái nội dung cuối cùng mà lĩnh chia sẻ với tất cả các anh chị vậy thì sao ạ Vậy thì chúng ta thấy rằng là thành công sẽ không đến với những người có thói quen làm những việc mà người không thành công không làm. Vậy muốn tuyển dụng tốt, định nhắc lại, à, muốn tuyển dụng tốt thì các anh chị cần phải làm thường xuyên, làm liên tục và làm đều đặn thì chúng ta mới có thể thành công được. Vâng và Lĩnh rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian lắng nghe cũng như là theo dõi cái buổi chia sẻ của Lĩnh ngày hôm nay. Các anh chị có bất kỳ một câu hỏi nào, các anh chị có thể comment lên khung chat giúp Lĩnh. Các anh chị có thể comment lên khung chat giúp Lĩnh và lĩnh sẽ cùng với các anh chị chia sẻ kỹ hơn hoặc là phần nào các anh chị còn băn khoăn dạ rồi